Ủa em nhá Ủa được Ủa nhá Đây rồi Ủa em nhá Ủa được Ủa nhá Ủa Ủa đọc đọc Ủa đóng này nhá mày Ủa mày đóng rồi Ủa đọc đọc Ủa đóng này nhá mày Ủa mày đóng rồi Con này con này to Ủa Ủa sóng tay lên Phê phê phê con này con này mượn con này mượn

Ui, con này còn mười bự thế nha Ui Ui nhanh, mày còn chặn thôi rồi Ui Con này còn mười bự thế nhanh Ui, con này con này bự, con này bự Con này tẩm thế nhanh Ui Ui, nhanh ơi, con này tẩm nữa, con này Ừ. Ổn lắm Đây rồi Ấy, đọc đóng trôi rồi Ồ, oh, rồi, lên, lên, lên anh em ơi Lên, lên, lên, con này mất chạy anh em ạ Về, về, về À Cá bồng con này, con này nó, nó lộn là dễ, dễ, dễ bong anh ạ Đấy mình ngay Ủa, vịt phèn này trôi trôi khỏe Trôi điên người khác Trôi điên, trôi điên Sao nó không quay, sao nó không quay rồi Mặt ngay Trong ngay trôi điên, về qua Cái này khỏe ừ. thật con này nó con bé, nó to, nó cũng chân đi chứ à, lên nhìn đấy chạy đầu chỗ này nó khỏe mà đây dòng một lúc là nó đuối ngay Ôi, giờ hai em chua điên các bác này, đẹp chưa? Hàng nó chua điên nó kéo về là thằng vụt vào, vào sữa hoa tròn luôn vào túi Ủa chùa đúng là thần thánh em ạ Này lấy nó khô cắm viên luôn đấy Ngồi đánh sướng thật ơi đóng rồi ui đóng đóng ui đóng này em ơi ui ơi đóng rồi con này con này to ua ui sáu tay lên phê phê phê con này con này bự con này bự ui chỗ đen chỗ đen đen đen đen đen đen đen đen đen con này đen to đen to anh em ơi ai trời ơi đen to chưa bốn sáu tề của em lên luôn này đầu em ơi Bò mày ngay Bò ngay <laughs> Mà chạy Làm sao mà chạy được Để bị quê thật Quá nhau không còn để bỏ anh em nhìn đây của sáu t cần vít phê thì kéo đủ, ấm ấm ấm đúng đó là tứ AK nhà phê chưa tứ AK móng rồng ui nick con anh thanh niên phê quá em à tay chân cứ đủ này muốn nói là cần sáu t này nói cực kỳ chất anh em nhé gặp bọn này bo luôn không không phải thả cần không phải thấy an toàn anh em bo luôn mà anh em đánh đánh dù nhé đừng đánh cước nổ cước đấy Ủa ra nhá Ủa ra Ủa ra mà Đây rồi Ủa ra nhá Ủa ra Ủa ra mà Ủa Ủa trong quả trong quả nhá mọi lên lên wow. ui cả cả nó biết ác quá ơi ui biết chỗ cắn chỗ cắn nó biết lên anh nhà mình chỗ cắn nó biết này chỗ cắn à, cá to biết phê thật lên cắn cắn đét luôn ui nó hàng phê quá đâu lội lội lội lội hôm nay chỉ có lội lội luôn anh em nhé không chạy đâu là wow con nhìn nó phê chưa Thế rồi rồi tuyệt vời tuyệt vời mặt trời chăm cỏ chăm cỏ đóng ờ, một uh, lưỡi vào vây con này ăn khá khánh của mồi của em mình mình đi cho hòa nhau wow mồi hoa nhìn bụng ăn mồi này ăn bao nhiêu mồi của anh mà hai bốn mươi phần nè nè nè wow. Để đang có hàng mút đây rồi ôi trời ơi rục phi to anh em ơi đây rồi ôi trời ơi rục phi to anh em ơi buổi sáu thể nick phan lên luôn rất là hà hà hà hà khủng luôn <laughs> anh em nhìn này rất là hà khủng anh em phan lên luôn tuyệt xịn luôn đấy bảo lên anh em nhé nhét nhét nhét nhét phù vào đó đó đây quá à, ừ, anh em nhìn đóng sách mồm này to đấy con này to và ngon <laughs> người nó bé tí vì nó dài sợ lật này người ngon ui là đừng dãy dãy càng dãy càng oảng rồi hạ xuống cho túi ạ hôm nay em mới mua túi này nào đút cá hơi khó nhưng nó không không túi kia nó lại không có cái miệng như túi trước của em ừ dày anh em nhé cá này về chỗ có rán này cá nó hơi chậm ăn loại anh em ạ được con đen ờ, to quá nó cũng đậm rồi mình cho thêm tí ổ xuống cho nó vào đấy anh em ổ chua em còn đánh thêm nhiên con đen các bác biết rồi đấy quá già con này to lên lên chạp chạp chạp chạp ôi cây của của của, của này nó gì sợ thật đóng thẳng mọi người anh em này mà chạy cây thật nó nó nó nó nó, nó kỳ còn cảm giác căng <laughs> lên này cái này nhấc bổng cái này lên luôn nó nó gì nó gì phát đẹp thật vì quả đẹp quá à rồi con này rồi à, này rồi tươi anh em này vừa em cầm mấy lưỡi em rằng cá này rồi tứ ca ca dạ màn hạ dạ, chuẩn đánh ngục này nó có cái rất là hay cuốn này có bảy tám con vào phát phát đóng hai ba con đô phi phát cá to thì Ôi, ôi, ôi, ôi, Ui Ui em ơi, mày còn chấm thôi chưa Ui Con này con mày bự thế em ơi Ui em ơi Ui Ui em ơi, mày còn chấm thôi chưa Ui Con này con mày bự thế em ơi Ui ui, con này con này bự, con này bự con này tẩm cho anh em ơi Ui Ui anh em ơi, con này tẩm chưa, con này thằng cả con này đã man đã man đã man ui anh em con này đã man rồi, con này ui ôi con này bốn năm cân ui anh con này đầu đào con này to thế rồi ơi con này bốn năm cân anh em ơi kịp chưa rồi dài người rồi cái lông chấm này rất là khổ ra con người là được tí nó đánh căng phát là dễ mất anh em ạ nó không như chui nó đóng căng đâu mà con này đóng hay nữa ấy. trời là khó vật khó khó lên anh em ạ con này to con này to luôn con này không có vận khó lên ui con này con này ờ, to to dã man anh em ạ ui ôi ui con này không không để căng rồi anh em ạ nó đóng ờ, toàn một lưỡi đóng còn mỗi lưỡi kìa rồi đánh đánh thế mất lắm nó đóng có mỗi lưỡi kìa mồm xẻ quá Ờ, ui to cho anh em ơi ui ôi đầu ra con này to thế rồi ủa chúa này hôm nay phê rồi phê rồi vẫn ổn thôi con này còn nó mềm mềm ba con này cũng nguy hiểm lắm để con giống ờ, cháu này nó nó hay đánh phát là nó dễ dễ dễ mất đấy phải cho nó vào vào mấy cái đóng mồm nhỉ đang cơ thêm ờ, hai nữa đóng mồm anh em rồi đóng thêm một hai ba lễ mồm là con này quạng mắt con ơi sẽ bỏ mắt phê phê quá các bạn ơi con này bự kinh khủng luôn giống này vần con này dễ phải lộn những vằn vằn anh em đỡ mất vằn này à này ôm lên này qua nhá phê phê quá nó lại phải tủ tay